giới thiệu cho các bạn một con preamp đến từ nhà Presonus có tên là Tubring V2 một cái adapter như thế này còn một con preamp à, mình sẽ khởi động lên thì cái preamp này rất là đẹp nó dành cho preamp cho microphone hoặc là nhạc cụ đầu tiên thì mình sẽ có một cái nút dry là cái nút khi mà tăng cái tín hiệu này vào thì nó sẽ cho saturation và cho độ ấm áp vào trong cái microphone thì mình muốn ít hay nhiều thì mình cứ tăng cường độ này lên đấy tiếp theo là nút gain sẽ là tăng âm lượng của input level và ở bên này nó có bốn nút bấm thì nút bấm đầu tiên là nút high pass filter thì nó sẽ cắt tần số từ 80 Hz trở đi tiếp theo là nút đảo cực nút instrument là dành cho nhạc cụ khi mà cắm cổng nhạc cụ vào cuối cùng là nút tạo nguồn ảo phantom 48V khi mà sử dụng microphone condenser và cuối cùng thì nó sẽ có một cái đèn tín hiệu khi mà mình tăng cái tín hiệu driver và gain thì nó sẽ tác động bao nhiêu decibel vào trong cái đồng hồ này tiếp theo là phía sau thì nó sẽ gồm là một cổng microphone input Canon và một cổng instrument dành cho nhạc cụ bên này nó sẽ là output Canon và output cũng là cổng 6 ly để out trực tiếp vào trong tất cả các cái sao kẹt hoặc là mixer mình có thể sử dụng cho uh, ờ, hát nè sử dụng cho livestream với những ai đã có sao kẹt rồi và microphone rồi muốn tín hiệu của mình nó chất lượng hơn nó có nhiều màu sắc hơn thì mình có thể sử dụng qua con preamp này để cho tín hiệu của mình nó sẽ tốt hơn nó dày hơn và mình sẽ test cái preamp này với microphone khi có preamp và không có preamp thì tín hiệu của nó sẽ có sự khác biệt như thế nào mình là chương trình đến từ Bell Studio